chị em đã từ làm công ăn lương chuyển sang làm đầu tư doanh nghiệp thế thì ở đây cái việc mà chúng ta cần phải ạ, muốn muốn thay đổi từ cái môi trường ờ, mà chúng ta đang làm sang một cái môi trường mới bắt buộc chúng ta cần phải ạ, phải thay đổi từ tính chính bên trong của chúng ta thế vậy bây giờ chúng ta muốn thay đổi từ bên trong của chúng ta thì có có ba cái, cái chân kiềng ba chân này chúng ta nhớ là một cái kiềng nó ba chân chúng ta nhớ cho dũng là ba cái chân đó là ba cái cái cái phần cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể bắt đầu thay đổi từ ngay lúc này thay đổi từ giờ phút này thay đổi từ thời điểm này chúng ta đó không chúng ta có đồng ý là chúng ta bắt đầu thay đổi từ thời điểm này không ạ thế thì làm sao để chúng ta thay đổi được thì chúng ta nhớ điều như này đầu tiên đó, để muốn thành công trong bất cứ một điều gì đó là tâm cái tâm này này nếu chúng ta làm gì mà cái tâm của chúng ta nó bị động loạn cái tâm của chúng ta là gì ạ chộp giật cái tâm của chúng ta là là là là luôn luôn đố kỵ hay là có những cái mà uh, chúng ta gọi là tiêu cực tất cả những cái, cái điều đó nó sẽ dẫn đến phá hủy chúng ta nên cái tâm này nó là cực kỳ quan trọng nhất thế là chúng ta nhớ cái tâm nó như vậy vậy tâm của chúng ta là gì nó phải là gì ạ nó là sự biết ơn à, chúng ta luôn luôn phải tạo ra sự biết ơn những cái phần đấy chúng ta sẽ nói sao luôn luôn biết ơn luôn luôn tạo ra tình yêu thương à, luôn luôn có gì ạ nếu những ai mà thành công hơn chúng ta chúng ta luôn luôn có một cái gì ạ khích lệ chúng ta luôn luôn coi đấy là những cái tấm gương chúng ta học hỏi thay vì chúng ta đi đố kỵ cái tố kỵ nó giết chết chúng ta nhưng nếu chúng ta nhìn cái vấn đề của chúng ta để chúng ta học được bài học gì hoặc là tìm những cái gì ạ cái đặc điểm uh, tuyệt vời của ta để chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải học những người đó như nào tại vì chúng ta mô phỏng mô phỏng thì ờ, nó sẽ làm cho chúng ta làm gì ạ làm lớn nhanh hơn trưởng thành nhanh hơn nên đầu tiên chúng ta phải tâm và tâm ở đây là tâm bình an tâm ở đây là tâm biết ơn tâm là đây là tâm gì ạ ờ, cho đi tâm là tình yêu thương cái phần này sau này Dũng sẽ nói kỹ hơn bởi vì cái này nghe thì nó không có liên quan chứng khoán nhưng nó liên quan rất là cao cả nhà nhớ nhá nó liên quan gần như là mật thiết là liên quan đến đến sâu thẳm bên trong ý nó dùng nguồn tiết kiệm cái thứ hai là về sức khỏe có rất nhiều người kiến thức về uyên bác uyên bác làm ạ <clears throat> nhưng sức khỏe chúng ta không có nếu sức khỏe chúng ta có thì chúng ta giao dịch nó ở sẽ sức khỏe chúng ta không có thì không có cái gì giao dịch cả đúng không chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta ốm chúng ta muốn làm gì không ạ nếu chúng ta mệt mỏi chúng ta muốn giao dịch không ạ ngồi trên bàn phím ngồi theo dõi nhìn ngồi nghiên cứu rồi chúng ta làm sao không có sức khỏe nên chúng ta là tâm thân thân là sức khỏe thân ở đây chúng ta phải nhớ này <clears throat> thân ở đây chính là nó có hai nguồn năng lượng năng lượng cái thân này cái năng lượng đầu tiên là chúng ta khỏe mạnh không bệnh tật năng lượng thứ hai là năng lượng mà chúng ta là, là cái năng lượng lượng mà chúng ta là khát vọng á cái khát vọng để chúng ta thay đổi cái khát vọng mà chúng ta thấy là lúc nào nó cũng tạo ra sự cường tráng thì muốn như thế thì là muốn có sức khỏe thì cái sự vận động của chúng ta tập thể dục chúng ta chúng ta nên tập thể dục này chúng ta ăn uống điều độ không phải là uh, suốt ngày rượu bia hoặc là mọi thứ được những cái này Dũng sẽ có những module để chia sẻ sau về cái phần sức khỏe này chúng ta cần phải làm cho làm sao để để khi mà chúng ta giao dịch chúng ta phải có sức khỏe chúng ta mới giao dịch được đừng có nói là không có sức khỏe là chúng ta vẫn giao dịch được có rất nhiều người kiến thức nguyên bác mọi thứ nguyên bác nhưng không có sức khỏe không hành động thì dẫn đến không hành động người ta không muốn làm gì hết không có sức khỏe là người ta trì trệ người ta sẽ dẫn đến một cái gì ạ người ta mong muốn lúc nào cũng chỉ tiêu cực thôi ạ nên đây là chúng ta cần phải nhớ sức khỏe à, có những buổi chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để chúng ta có sức khỏe à, Dũng làm việc thực sự là là là có thể làm việc cả ngày làm việc liên tục liên tục và lúc nào sức khỏe cũng tràn tràn trề đấy là cái mà chúng ta lưu ý hôm nay giọng thì nó không được khỏe lắm tức là hơi khàn chút nhưng không sao nhưng năng lượng của dũng rất là là là tràn trẻ đấy là chúng thứ hai là sức khỏe thứ ba là trí tâm thân trí tại vì đây là một cái, chiềng ba chân chúng ta nhớ từ nhớ cái chiềng ba chân này thì chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta cũng thành công trí là, là trí tuệ trí tuệ trong trí tuệ thì có tư duy tư duy trong trí tuệ có rất nhiều anh chị em mà là rất là sợ hãi bởi vì à, tôi không có đủ thời gian này để để để học chứng khoán này tôi không có đủ tài để học chứng khoán này à, tôi uh, không đủ tiền và tôi có rất nhiều thứ tức là mình nói luôn luôn sợ mọi thứ bởi vì đấy là nỗi sợ thực ra nỗi sợ đấy là nó không có thật đâu tất cả nỗi sợ nó đều không có thật thế thì chúng ta cần phải có trí tuệ sáng suốt để chúng ta nhìn mọi thứ nó rõ ràng hơn đúng không ạ nó phải nhìn mọi thứ nó rõ ràng bởi vì có nhiều người ấy, khi người ta nhìn mọi một vấn đề người ta sẽ gì ạ người ta không tập trung vào gì ạ không tập trung vào cái hướng giải quyết mà họ chỉ tập trung vào cái cái vấn đề khi mà chúng ta tập trung vào vấn đề thì nó không giải quyết được nhưng chúng chúng ta tập trung vào gì ạ? cái thứ giải quyết thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ giải quyết được tập trung vào đâu thì cái đó nó phát triển tập trung vào vấn đề thì vấn đề phát triển tập trung vào hướng giải quyết nó sẽ hướng phát triển nên mọi thứ chúng ta cần phải gì ạ tập, tập trung vào tư duy để xem là mọi chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta xem tư duy trên thế giới này phương pháp nào đầu tư xuất sắc nhất ở đây dũng sẽ chia sẻ mọi người là à, một cái cuốn sách kiểu dạng như này đây là khi mà dũng đọc mấy cuốn sách như này đây là những bậc thầy đầu tư theo giá tăng trưởng thì dũng thấy là toàn bộ những cái cái cái nhân vật này toàn bộ nhân vật này ông đã đầu tư rất là lâu rồi làm rất lâu rồi thì dũng cũng thấy là hình như là mình với họ có sự đồng cảm có sự đồng điệu với nhau có mọi thứ gần như là cái suy nghĩ giống nhau cái chia sẻ giống nhau cái cái cái mọi thứ gần như giống nhau hết rõ ràng là họ là những người rất lâu năm rồi và cuốn sách này họ viết là mới viết ạ mới mới xuất bản ở Việt Nam thế thì cái quan trọng là khi mà chúng ta có một cái tư duy thì tư duy đúng thì tự nhiên thành công ạ chúng ta không thể nào đầy tiền thì có vẻ có vài triệu vài trăm à, vài vài à, trăm triệu vài tỷ mà đi đầu tư theo Warren phép để đâu thâu tóm doanh nghiệp bởi vì ngoài kia người ta cứ nói chúng ta là cứ mua đi mua đi mua đi vài hôm thì gia đình thì cần tiền uh, cần ờ, phải ờ, mua sữa cho con mua bỉm cho con hoặc làm nọ là kia thế là cổ phiếu chúng ta nó cứ lao dốc đến 50 phần trăm thì làm sao mà lấy được bởi vì nghe mà ai đó là uh, mua theo đầu tư giá trị mua theo đầu tư nọ đầu tư kia chúng ta hiểu thì dẫn đến là cái việc phá sản là chuyện đương nhiên ạ hoặc là có rất nhiều cổ phiếu người ta nói là đầu cổ phiếu tăng trưởng cổ phiếu là tuyệt vời lắm nhưng vì chúng ta không hiểu rõ về dòng tiền chúng ta không hiểu rõ được là uh, liệu có mua đấy không và dẫn đến chúng ta bị, bị phá sản nên ở đây dũng muốn nói là tư duy là chúng ta cần phải là có những tư duy dạ, tư duy chuẩn tư duy đúng để chúng ta đầu tư thành công đấy là cái mà đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được đây là cái bài học phần đầu tiên trong cái bài học hôm nay thế bây giờ chúng ta gì thì tất cả mọi thứ nó liên quan gì từ năng lượng ở bên trong năng lượng bên trong đó là tâm từ cơ thể của chúng ta đó là thân và từ tư duy chúng ta đó là trí tâm thân trí thì mọi thứ nó đến từ đâu đến từ năng lượng năng lượng nó đến đâu năng lượng chúng ta hỏi là năng lượng mọi thứ nó có phải có năng lượng chúng ta muốn thành công chúng ta phải có năng lượng chúng ta muốn để ở vui chúng ta phải năng lượng chúng ta có tất cả chúng ta phải năng lượng thì trước khi vào phần này chúng ta hướng dẫn chúng ta phải có sức khỏe dồi dào có sức khỏe tuyệt vời nhất thì thứ nhất là chúng ta gì ạ thở thở thì chúng ta làm sao để thở đó là chúng ta một là chúng ta thở theo chúng ta gọi là có một cái cái công thức thở mà chúng ta cần phải nhớ tại vì Dũng phải dạy cho chúng ta nắm được cái công thức này trước khi mà chúng ta mới bước vào đầu tư chứng khoán được tại vì có một ai đó ngoài kia có thể là Dũng không nhìn thấy sau đang học này chúng ta đang buồn ngủ đúng không nếu buồn ngủ làm sao chúng ta học được làm gì có năng lượng mà chúng ta quên hết nên vấn đề là chúng ta phải có năng lượng chúng ta mới học được mà muốn năng lượng là chúng ta phải thở thở thì uh, Dũng nói thật nhanh ạ tức là hít vào thùng bụng à, hít vào đếm từ năm 5 giây ạ 5 giây 1 2 3 4 5 là là phòng rất là là là căng đấy ạ sau đó thì giữ 20 giây đến 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đến 20 giây giữ giữ đúng không ạ mọi người nhớ này nhá phải thực hành và bắt đầu thở ra 10 giây và cứ làm như vậy khoảng 10 lần đấy là cái đầu tiên chúng ta cần nhớ cái này làm liên tục cho Dũng cái thứ hai thì chúng ta tập thể dục tập thể dục thì chúng ta cũng nhớ là trong tập thể dục đó, nó có một cái trạng thái tập thể dục đó là Ờ, thể dục có hai dạng là hiếm khí và kỵ khí kỵ khí nó làm cho chúng ta tập thể dục á, chúng ta mệt mỏi và thậm chí là nó làm sức khỏe yếu đi và hiếm khí nó làm cho tập thể dục làm gì ạ nó, nó khỏe lên nên thực ra là nhiều người tập thể dục nó yếu đi bởi vì nó nó thiếu oxy thì nó sẽ yếu đi còn mà tập thể dục là nó hít được nhiều oxy thì nó sẽ làm cho cơ thể mẻ khỏe hơn thế nên vấn đề thứ hai là chúng ta tập thể dục tập ít được ngày nào cũng nên tập khoảng 5 phút được hoặc là có tập suối người đứa trẻ chúng ta nên uh, lên mạng chúng ta search số lượng đứa trẻ chúng ta tập thứ ba chúng ta phải uống nước tại vì cơ thể chúng ta là 70 phần trăm là nước chúng ta nhớ nhỉ 70 phần trăm là nước nên vấn đề là mỗi một cái thời gian này chúng ta khoảng 2 tiếng chúng ta uống cốc nước nhưng như dũng này các bạn thấy là lúc nào có một chai ít nước này chúng ta dũng uống một chút này uống một chút này chúng ta phải có một một một một chai nước ở ở gần chúng ta để chúng ta uống phải có nước để cho nó uống tại vì cái cơ thể chúng ta lúc nào nó phải được tươi mới thì chúng ta mới học thì mới tỉnh táo được đấy là cái mà chúng ta lưu ý và thứ ba đó là gì ạ đó là ăn và à, chúng ta ăn uống làm sao đấy làm sao tỷ lệ rau xanh bao giờ nó phải lớn hơn cái tỷ lệ gọi là chúng ta là những cái chất như tiềm như như là thịt đặc biệt là thịt đỏ bao giờ rau xanh nó phải lớn hơn tất cả rau xanh phải lớn hơn bởi vì nếu cái lượng mà à, thịt nó nhiều hơn đó, nó làm cho cái lượng tiềm nó lớn hơn rất nhiều và nó làm cho chúng ta mệt mỏi và còn rất nhiều các yếu tố khác nữa và sau này cũng còn hướng dẫn về thiền về làm sao để gỡ bỏ những cái cái tâm lý tiêu cực thì chúng ta sẽ học ở buổi sau đấy như hôm nay chúng ta sẽ nói về năng lượng đấy là những cái điều tạo ra năng lượng đúng năng lượng năng lượng nó gì ạ khi mà học chúng ta năng lượng cho nhớ rất là sâu học năng lượng cho nhớ rất là lâu học có năng lượng chúng ta học cái là chúng ta nhớ luôn học cái chúng ta thực hành luôn cần gì phải 10.000 giờ mà hôm nay chúng ta học là chúng ta nhớ ngay chúng ta không ai có thể quên được bởi vì học cái này là có cái cảm xúc để có cảm xúc có năng lượng để đưa thẳng tiềm thức tiềm thức này này đưa thẳng cái tiềm thức nên chúng ta thấy là học là chúng ta nhớ luôn chứ đưa thẳng vào tiềm thức thì chúng ta cần gì ạ cần gì phải học lại nữa nên anh chị em nhớ đấy là chúng ta phải cần phải uh, ờ, chính là khởi khởi động cơ thể một chút ạ để chúng ta sẽ có năng lượng và chúng ta nhớ được ok và đấy là cái phần và tiếp theo ở phần nữa thì Dũng sẽ nói luôn để chúng ta sẽ bước vào phần chính ngày hôm nay ok chưa phần nữa chúng ta cần phải nắm rõ để chúng ta nắm rõ được thì trong đợt học đó nó có hai chúng ta thực ra chúng ta thấy như là nó có 6 cái gì ạ sáu bước để trở thành thiên tài trong bất cứ lĩnh vực gì ạ bất cứ lĩnh vực rồi học à, có Dũng thì có rất nhiều sách về làm giàu tóm lại là nhà Dũng thì nhiều sách lắm Dũng đọc tất cả loại sách Dũng đọc um, xem rất nhiều diễn giả ở Việt Nam thì uh, Phạm Thành Long là một trong những diễn giả mà Dũng rất là yêu quý bởi vì ông thực sự làm là nói là làm được đấy nếu ai mà chưa nghe Phạm Thành Long thì cứ nên nghe đấy, vì thực tế là nói làm được có rất nhiều diễn giải nói họ không làm được ở nước Mỹ thì có Andrew Rubin đấy là người mà Dũng thực sự ngưỡng mộ đây là hai người thầy lớn nhất của của mình đấy còn chứng khoán thì Mac Mini uh, William O'Neill David Zen uh, ờ, và Lee Moore Wickoff Lee và đặc biệt là Soros Soros là một người thầy tuyệt vời vĩ đại thì tất cả những người thầy đấy Dũng mô phỏng họ thế còn um, uh, Warren Buffett thì bản thân là Dũng rất là là là ngưỡng mộ đấy nhưng Dũng không mô phỏng đấy đấy là cái vì sao bởi vì nó không đúng với phong cách của dũng thì dũng không làm đấy bởi vì cái giao dịch của dũng là giao dịch để tức là chúng ta gọi là chạy trên đường cao tốc làm sao để mỗi năm từ 50 đến 100 phần trăm lợi nhuận chứ không phải là 20 phần trăm lợi nhuận không phải là bé một là nếu nó không có gì ạ không có cơ hội thì không chơi nhưng đã chơi là phải thắng đã chơi phải có nhiều lợi nhuận đấy là cái phương pháp này là cách học này ok chưa thế thì uh, học chúng ta vẫn học vẫn học vẫn làm vẫn vẫn ờ, chúng ta vẫn thấy mọi người vẫn làm đó là chúng ta có 6 bước để biểu trung học đầu tiên là biết và hiểu hôm nay chị em học là biết và hiểu đấy ạ cấp độ hôm nay đang học hoặc là chúng ta đang học hôm qua Dũng gửi cho video, video ờ, à, một số anh chị em có thể chưa nhận được hoặc là có nhận được thì tí nữa à, à, cái số của bạn hỗ trợ ở phần dưới ấy, thì anh chị em có mình đã comment dưới rồi anh chị em có thể là bảo cái bạn hỗ trợ hỗ là gửi cái video hoặc là như nào đấy để chúng ta xem được thì đấy là chỉ cấp độ biết và hiểu rồi ạ cấp độ biết thì hiểu nó không làm cho có kiếm được tiền nhá chúng đọc rất nhiều sách về làm giàu chứng khoán học rất nhiều chuyên gia nhưng chả mang lại tiền chúng ta đúng không hai cấp độ đó là cấp độ biết và hiểu cấp độ thứ hai là làm tức là chúng ta hành động đúng không thì hôm nay chúng ta sẽ để bước thứ hai là tí nữa chúng ta học chúng ta làm chúng ta làm chúng ta hành động ấy chúng ta phải làm chúng ta hành động thì chúng ta mới chuyển được sang một cái bước thứ hai đúng không chúng ta phải làm những hành động thì hôm nay là chúng ta thực hành luôn chúng ta hành động luôn chứ không phải là chúng ta biết và hiểu nữa nên có thể một số anh chị em thì hôm nay thì Dũng có thể dạy kỹ luôn nhưng về cơ bản là lần sau là chúng ta gì ạ có video rồi chúng ta phải là học trước không phải là đến hôm đấy là Dũng là giải thích lại thì ờ, nó mất rất nhiều thời gian của người khác nên về cơ bản Dũng sẽ dạy lại nhưng dạy dạy là nó ở mức thời gian nhất định thôi ạ. Cái điều tiếp theo chúng ta biết làm. Làm thì nó làm gì ạ? Đã làm thì nó có đúng đúng không ạ? nó có sai đúng không khi mà làm chúng ta đúng và sai với những người mà thất bại thì họ đúng thì họ thấy vui mừng vui mừng và thấy là nó tuyệt vời quá nhưng mà sai họ vào đủ lỗi thì quan trọng là cái việc mà đúng sai nó không quan trọng mà quan trọng là chúng ta học được bài học gì khi đúng và học được cái gì khi sai anh chị em có hiểu không ạ nếu nắm rõ được phần này comment cái cho nó vui ạ comment ở phần dưới chúng ta uh, thấy rằng là chúng ta đang hiểu rõ tại vì Dũng mong muốn là chúng ta cần phải hiểu ạ thế là cái phân tích thì rõ ràng phân tích nó phải đúng không sai đúng không đúng thì chúng ta học bài gì sai chúng ta học bài gì và nếu chúng ta học rất rất rất nhiều lần sai thì chúng ta chỉ có đúng rồi đúng không nếu học nhiều lần sai thì có có phải chúng ta đúng không nên chúng ta cần phải làm sao học đấy học học làm sao là nó đúng thì chúng ta rút ra bài học sai cũng rút bài học sau đó thì ờ, rút ra bài học đấy là đánh giá đúng không đánh giá và tổng hợp khi đánh giá và tổng hợp được thì đó chúng ta sẽ sáng tạo ra phương pháp của chúng ta nó không phải phương pháp của Dũng DVD nó không pháp của O'Neill nó không phải phương pháp của Magni nó không phải phương pháp của bất ai cả đó là phương pháp của ta đó là tài sản của ta và khi mà chúng ta có tài sản đấy nó mới cho ta tiền đấy mới là cho ta tiền chứ không phải là lúc này chúng ta học thì ờ, Dũng chỉ là cái người mà Dũng biết trước Dũng chia sẻ cho anh chị thôi bởi vì ờ, đã có rất nhiều học viên của Dũng học học chỉ một hai khóa là ra đào tạo rồi ạ rất nhiều người rất nhiều người chỉ học một hai khóa như này họ ra đào tạo Đấy, trên thị trường chúng ta thấy là phần lớn những cái khóa học về VSA phần lớn những chương trình VSA là từ Dũng mà ra tức là đấy là những học viên của Dũng đó. nhưng vấn đề là họ đã trưởng thành và họ đã phát triển rất nhanh nên vấn chúng ta thì ai cũng có thể trưởng thành ai cũng có thể phát triển trong thời gian ngắn cũng tin chắc là như vậy thế thì ở đây chúng ta nên là cấp độ gì ạ à? biết và hiểu là cấp độ thấp nhất và ai cũng cũng cũng thấy là chúng ta thấy là đang ở cấp độ thấp nhất sau đó thì chúng ta làm để chúng ta thực hành thực hành thì chúng ta nhiều người thực hành làm nhưng cũng chả biết đúng hay sai nên việc mà chúng ta thực hành chúng ta biết vì sao là đúng vì sao sai Đấy, phải biết vì sao chúng ta là đúng biết vì sao chúng ta là làm sai và sau khi biết mà biết đúng làm sai gọi là đánh giá tổng hợp rồi thì chúng ta mới sáng tạo ra thành của chúng ta đấy là cái nữa toàn bộ những cái chúng ta học sau này chúng ta cần phải lưu ý và mọi người nhớ cho dũng một lần nữa này trước khi mà chúng ta học thì chúng ta phải học phải nhớ lâu học phải nhớ lâu nhớ là khi comment là học phải nhớ lâu này học phải hiểu sâu này và học phải đưa vào tiềm thức nhớ này học nhớ lâu nhớ lâu này hiểu sâu và đưa vào tiềm thức ạ à. ba cái điều đó là quan trọng tại vì đã vào tiềm thức thì không quên được đã vào tiềm thức là tự động thế làm sao để học nhớ lâu hiểu sâu thứ nhất là gì ạ à? thứ nhất này thứ nhất này số 1 ạ số 1 đó là phải biết nó là nó là gì định nghĩa nó là gì học là gì ạ à? a thì phải định nghĩa nó là gì nắm được định nghĩa nó là gì mà không hiểu định nghĩa vết a là gì thì coi như chưa học đấy ạ đó là chúng ta cần phải hiểu định nghĩa là gì cái thứ hai là chúng ta tại sao tại sao phải dùng nó cái câu tại sao đó, nó cực kỳ quan trọng nếu chúng ta hiểu tại sao chúng ta cần phải đi học về đầu tư chứng khoán tại sao chúng ta lại phải mua cổ phiếu lần đầu Đấy. tại sao chúng ta lại phải cắt lót tất cả những điều nếu chúng ta hiểu sâu và hiểu hiểu hiểu hiểu một cách ở phía trong này này hiểu hiểu hiểu cận kẽ này thì chúng ta gần như là nó là tìm vào kiến thức rồi và sau khi chúng ta hè hiểu này chúng ta biết chúng ta, ta biết định nghĩa của nó này chúng ta hiểu sâu nó thì bước tiếp theo thì làm làm thôi ạ à. chúng ta vận dụng nó vào thôi ạ à. thế là xong quy trình nên mỗi một cái phần ở đây chúng ta nhớ cho dũng ba cái từ định nghĩa của nó nó là gì thứ hai tại sao đặt ra câu hỏi nhiều tại sao à còn những câu hỏi mà dưới tại sao đó là câu hỏi cấp thấp có rất nhiều người câu hỏi nhưng chúng ta phải luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao tại sao tại sao Đấy, tại sao tại sao tôi chưa thành công tại sao bây giờ tôi thua lỗ tại sao này làm thế nào để tôi thành công làm thế nào để tôi phát triển làm thế nào để tôi trở thành thiên tài chứng khoán đấy là những cái mà dũng nghĩa là chúng ta luôn luôn đặt ra câu hỏi cho chính mình và cái cuối cùng là chúng ta phải ứng dụng biết đúng không biết nó là gì đúng không biết tại sao phải đó mà chả ứng dụng thì những cái lý thuyết đấy vẫn như vậy hành trình bạn rộng thì bao giờ khởi đầu bằng bước đi đầu tiên nên ở hôm nay chúng ta bắt đầu khởi đầu bằng bước đi đầu tiên trước khi mà chúng ta bắt đầu vào phần chính của ngày hôm nay thì phần chính của hôm nay thì chúng ta dũng nói một cái cái cái, cái cách để chúng ta biết này à, mọi người đây có cái vở sổ Đấy, đây là cái sổ cái sổ thì chúng ta có này khoảng 3 cm ở uh, dòng đầu tiên ạ 3 cm ở dòng chưa có kẻ kẻ cứ ở giữa thì nó rộng hơn một chút ạ thì ở đầu tiên là chúng ta gì ạ ở đầu phần đầu á chúng là tiêu đề cả hôm nay chúng ta học là xu hướng giai đoạn một là gì ạ đã dạ, đấy xu hướng giai đoạn một rồi thì ở nội dung chúng ta sẽ ghi một số các đặc điểm của nó ở phần cuối để chúng ta làm làm chúng ta ứng dụng ạ tức là tiêu đề làm và ứng dụng thì sau này á sau này học á thì đến lúc chúng ta làm thì chúng ta không cần quan tâm đến hai phần uh, phần đầu và phần giữa mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến phần ứng dụng thôi thế học rất là nhanh học cực kỳ nhanh luôn cái này là nó nó trong cuốn sách là ghi chép một giờ hay là phạm thầy phạm thành long thầy cũng cũng đã ứng dụng cái phương pháp này để hướng dẫn học trò của mình nhưng mình có ai đã học thầy phạm thành long chưa cứ học ở trên zoom hoặc là trên youtube thôi ạ không nhất thiết phải học uh, trực tiếp của thầy nhưng đấy là cách thức mà trong cuốn sách là ghi chép một một phút đó là cuốn sách mà dũng đã đọc và dũng thấy là thực sự là hấp dẫn ạ ok bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần chính của ngày hôm nay à, cái phần chính của ngày hôm nay thì chúng ta đã biết rồi ạ học thì nó phải có năng lượng thế thôi ạ à, cái phần này thì uh, trong tất cả các chương trình chúng ta thì Dũng luôn luôn tạo ra cái năng lượng để chúng ta học một cách tốt nhất luôn luôn tạo ra năng lượng để chúng ta học chúng ta chiến đấu chúng ta nhớ luôn ngay từ đầu chứ không phải là và cái buổi đầu tiên hôm nay chúng ta học về xu hướng xu hướng là là bạn thôi đúng không nó là bạn thì chúng ta phải chơi với nó nếu chúng ta bỏ nó thì chúng ta sẽ là kẻ thù nên chúng ta mà đầu tư mà chúng ta ngược xu hướng là chúng ta sẽ tèo đúng không và thứ hai là đầu tư chúng ta phải có kế hoạch đầu tư phải có kế hoạch không có kế hoạch không có mục tiêu không có gì làm được cả rất nhiều người ngoài kia họ đi đầu tư họ chẳng kế hoạch cả ai phím hàng họ mua vào ai phím hàng họ chơi đấy là cái lý, lý do vì sao họ thất bại nên cái kế hoạch là cái yếu tố quan trọng cái thứ ba cái thứ hai là chúng ta cần phải ở đây là các mẫu hình lướt sóng ngắn tại vì phần phần lớn các nhà đầu tư chúng ta là cũng mong muốn là lướt sóng để làm sao lợi nhuận trong mỗi chu kỳ khoảng 20 phần trăm Việt Nam chúng ta thì thực sự là lướt sóng rất là dễ thực sự như thế các cổ phiếu Việt Việt Nam chúng ta lướt sóng là dễ nên chính vì vậy thì chúng ta vẫn phải tận dụng những cơ hội để chúng ta lướt sóng tận dụng cơ hội để trong lướt sóng vừa rồi có Masan vừa rồi có Masan chúng ta thấy là nếu như ai biết Masan hoặc là một số cổ phiếu thì chúng ta lướt sóng 20 phần trăm đó là thực sự là rất là đơn giản đúng không ạ khi nó lướt sóng rồi thì chúng ta phải gì ạ có một dạng những cái cổ phiếu để chúng ta mua ở chung dài hạn đúng không bởi vì chúng ta có những chiến lược mua chung dài hạn để nó đảm bảo cho cái NAV chúng ta lúc nào an toàn chứ không phải lúc nào cũng lướt sóng và thị trường có lúc lướt sóng có lúc không lướt sóng năm 2017 mà chúng ta lướt sóng thì chúng ta không được bao nhiêu cả nhưng nếu chúng ta đầu tư dài hạn thì chúng ta sẽ được rất nhiều năm 2019 mà chúng ta dạ, đầu tư dài hạn thì nhiều lúc là lại thành thành thành thành không có được gì cả nhưng đầu tư lướt sóng lại lãi rất lớn nên vấn đề là mỗi một giai đoạn mỗi một chu kỳ thị trường thì chúng ta cần phải có cái chiến lược khác nhau năm 2010 thì Dũng là đầu tư vào cổ phiếu penny thành công năm 2016 đầu tư vào gì ạ đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng thành công à, giữa năm 2016 đầu tư vào tăng trưởng thành công cuối năm à, giữa năm 17 đầu tư tăng trưởng thành công đầu cuối năm 17 đầu tư ở các cổ phiếu blue chip thành công tức là mỗi một giai đoạn thì thị trường sẽ ưa chuộng của nhóm cổ phiếu nên chúng ta cần phải biết à, tiếp theo thì đầu tư thì uh, ngoài vấn đề kỹ thuật chúng ta phải có cơ bản cơ bản là chúng ta cần chất xúc tác chúng ta phải biết cơ bản có điều gì ạ vì sao cơ bản dũng lại chỉ có một chương thôi ạ chỉ có một phần nữa, nhưng cái những cái phần này thực sự nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được là để làm sao biết được cổ phiếu này tăng trưởng mạnh làm sao để biết cổ phiếu này phân tích một cách gì ạ? Ờ, chỉ trong một chương thôi mà chúng ta không phải đi học một cái khóa cơ bản người dài giặc ra không biết là phân tích định giá nào cho nó mệt ạ như đây là cái chiến lược mà thực sự là rất tuyệt vời cuối cùng chúng ta sẽ đến cái ờ, bán bán là cái phương mà bán khó nhất trong những cái chiến lược bán đúng không ạ nó thực sự là bán rất là khó nên quan trọng là ở trong cái phần này Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta rất nhiều chiến lược bán khác nhau và khi chúng ta bán là bán thứ nhất là quản trị rủi ro làm sao để chúng ta lỗ thì ờ, lỗ rất là ít mà lợi nhuận thì được rất là nhiều nên có rất nhiều cổ phiếu phải đến 100 phần trăm thậm chí 200 phần trăm nó bán có những cổ phiếu thì khoảng 20 phần trăm 20 phần trăm chúng ta bán có những cổ phiếu thì phải cắt lót lỗ là phải cắt lót chứ làm sao mà cứ mong muốn là lãi được đúng không và cái cuối cùng là chúng ta cần phải cơ cấu danh mục có rất nhiều người thì cơ cấu danh mục bị sai lầm cổ phiếu thì tăng vài trăm phần trăm nhưng cơ cấu chỉ có 5 phần trăm cổ phiếu thì lỗ đến 10 phần trăm lỗ 20 phần trăm để cơ cấu đến 80 phần trăm thế là tổng danh mục bị lỗ giá như là cái cổ phiếu kia mình mua 100 phần trăm thì có phải tốt không đấy là cái cách mà người ta vẫn biện hộ cho mình thì cái vấn đề đây là tài xoay sở như vừa rồi ờ, khi mà Dũng học và thầy Andrew Robin đấy thì thầy cứ nói là tài xoay sở là một cái yếu tố quyết định khả năng thành công nên giả sử như trong chiến lược tranh cử của Donald Trump và ông um, <coughs> Biden thì cái cái việc mà nếu ông Donald Trump cũng xử lý được cái cái cái chúng ta gọi là covid ngay thời điểm ban đầu thì ông Joe Biden cũng không có gì ạ không có cửa để thắng nên cái việc mà chúng ta không có tài xoay sở mà chúng ta bị thua chúng ta đổ lỗi cho covid đổ lỗi cho Ờ, rất nhiều thứ thì cái cách đổ lỗi như vậy nó giết chúng ta đúng không nó giết chúng ta nên khi mà với chúng ta thế là một ai đó động chạm vào thần tượng chúng ta thì chúng ta đau khổ chúng ta chửi bới chúng ta đi tranh luận làm gì cho nó mệt ra tất cả những điều đó nó chỉ là những cảm xúc và cái cảm xúc đấy nó làm cho chúng ta chết dần chết mòn không có gì cả cái đấy là những cái lý do mà chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó là đều cảm xúc mọi thứ là đều là năng lượng nên khi mà học chúng ta cần phải biết là chu kỳ chu kỳ tất cả mọi thứ nó lại phải biết chu kỳ mọi thứ nó đều tuân theo quy luật quy luật này là quy luật cực kỳ quan trọng đó là quy luật lưỡng nguyên lưỡng nguyên tức là nó phải lên nó phải xuống khi mà ông Donald Trump ông lên đến đỉnh rồi thì ông sẽ có cái việc ông phải xuống là đúng rồi lúc đó nó sẽ có những cái yếu tố như chúng ta gọi là covid nó diễn ra nó dịch bệnh diễn ra lúc lúc mà ông bị mắc thời điểm cuối cùng của cái cái cái đoạn đấy nếu trong trường hợp mà tới đây mà ông không thay đổi được những chiến lược của mình thế ông có thể thua nên chúng ta biết rằng là khi đạt đỉnh ấy, thì uh, các nhà đầu tư họ nói rất là hay các công ty nói rất hay uh, các chuyên gia nói rất hay thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn một cái bức tranh tổng thể trước khi mà chúng ta đến phần chương trình của chúng ta đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ nói về bức tranh tổng thể cái đầu tư giá trị này tất cả anh chị em đầu tư giá trị nó nằm ở đây là cổ phiếu đi ngang thì rất dài và chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện ạ cầu nguyện để nó lên tài khoản người khác thì tăng vài trăm phần trăm tài khoản của mình thì nó không lên và khi mà thị trường xuống thì nó xuống theo nhà mình có ai như vậy chưa tức là khi mà thị trường lên thì tài khoản mình không lên mà nó lại đi khi tài khoản thị trường xuống thì ờ, mình lại xuống và trong khi đó chúng ta nhìn các tài khoản khác nó cứ lên ẩm ẩm ra cổ phiếu khác nó cứ lên ẩm ẩm ra đây đấy là cái cổ phiếu mà chúng ta đầu tư giá trị này đấy. đầu tư giá trị là lúc này big boy họ không quan tâm đến cổ phiếu bởi vì cổ phiếu này nó vẫn chưa đủ đảm bảo về doanh thu chưa đảm bảo lợi nhuận chưa đảm bảo yếu tố khách quan để nó bước vào tại vì một cổ phiếu nó lên được nó phải có nhân bên trong thì nó mới có gì ạ có gì ạ có quả bên ngoài là tăng còn không có nhân thì làm sao có quả nên chúng ta đầu tư giá trị chúng ta thấy là nó chưa có doanh thu chưa có lợi nhuận chưa có cái gì hết chưa có sự đột biến hết thì nó sẽ nằm ở đây ở ờ, đây ạ à, đây là quy trình và bây giờ chúng ta thấy là một yếu tố nào đó là sự như đầu tư công chẳng hạn thế hoặc là nhà nước có một cái, cái chính sách nào đó có lợi cho doanh nghiệp hoặc là kể cả covid vừa rồi nó cũng có lợi cho rất nhiều doanh nghiệp bởi vì những doanh nghiệp đó nó có công nghệ nó có những cái sản phẩm mới nó có những cái điều gì mới nó tạo ra tăng trưởng doanh thu nên chính vậy thì những yếu tố bất ngờ bất ngờ có thể là sản phẩm mới có thể công nghệ mới có thể nhà máy mới có thể là ban giám đốc mới tất cả những điều đó đó thì nó gọi là bất ngờ khi mà bất ngờ thế thì mới tạo ra gì ạ? tạo ra dòng tiền chỗ này không? tạo ra dòng tiền và tạo ra những mô hình mô hình chính là dòng tiền dòng tiền nó tham gia vào để tạo ra mô hình từ mô hình đó chúng ta học beta chúng biết là đó là mô hình gì ạ thu gom của các big boy thu gom của các tổ chức thu gom của các nhà tạo lập thu gom tiền vào nó tạo ra những dấu ấn <coughs> từ những dấu ấn đấy mới tăng trưởng lợi nhuận từ những lợi nhuận đấy tăng trưởng EPS từ EPS thì giá nó tăng rất mạnh và cái gì chúng ta biết rồi cổ phiếu nó đi trước thị trường từ 3 đến 6 tháng nếu chúng ta cứ nhìn nhìn nhìn là tháng sau tháng sau nữa nó tăng thì sao chúng ta đã quá muộn rồi khi đến thị trường bắt đầu đạt đỉnh nó bắt đầu doanh thu lợi nhuận tăng rất mạnh chúng ta bắt đầu nhảy vào chúng ta đeo bám và chúng ta rơi tự do khi mà phân phối này thì lúc mà thị trường tạo ra kết thúc chu kỳ ở nhà nhà nói người người nói các chuyên gia nói khi thị trường trung đạt đỉnh năm 2017 Dũng đã cảnh báo cảnh báo như các công ty chứng khoán là mọi người ơi mua đi việc công anh nó sẽ vượt lên 100 và lúc đó thì các bạn biết rồi các con trời nhảy vào xuống lô vào cái thằng này nó gì ạ nó làm cho bọn ờ, quỹ đó nó đang nói là mọi người bán ra để nó mua vào đấy thằng này nó nói láo đấy thằng này nó tới nọ kia rồi cứ mua vào đi cứ mua vào đi các công ty chứng khoán thì họ mong muốn chúng ta mua vào để họ kiếm phí các môi giới họ cũng mong muốn là chúng ta tham gia nhiều thì họ kiếm phí và chỉ có những chúng ta là những nạn nhân đúng không ạ và nạn nhân khi thua lỗ thì nạn nhân làm gì ạ theo anh em là khi mà chúng ta nạn nhân chúng ta đang lãi năm sáu mươi phần trăm một vài trăm phần trăm rồi khi mà được bơm vào thì chúng ta lại bốc đồng lên chúng ta sung sướng chúng ta thấy thoải mái và chúng ta thấy rằng gì ạ mọi thứ trở nên quá tuyệt vời khi mọi thứ quả nên quá tuyệt vời thì dẫn đến gì ạ điều gì sẽ dẫn đến với chúng ta chúng ta tự đặt câu hỏi điều gì dẫn ta chúng ta lại tiếp tục gia tăng vốn gia tăng mọi thứ để mua vào và chỉ trong một vài phiên một vài hôm tài khoản chúng ta đang lãi mấy chục phần trăm vài trăm phần trăm nó bay hơi rất là nhanh đó là lý do vì sao một số các cổ phiếu giảm rất là mạnh lỗ bao nhiêu 50 phần trăm chúng ta chỉ tính từ lỗ từ trên dưới nó giảm rất là nhanh nếu chúng ta mơ margin nữa thì gần như là bay hết bay bay luôn trong thời gian rất là ngắn đấy như thế này để anh chị em các bạn đã hiểu những cái gì Dũng chia sẻ có thể chúng ta từ trước nay chúng ta đã bị có thể là bị điên biết hoặc là chúng ta có thể là không, không được biết hoặc là một lý do gì đó có lẽ là chúng ta không biết nhưng ở đây Dũng đã chia sẻ tất cả những cái bức tranh toàn cảnh để chúng ta đã nhìn thấy là chúng ta cần phải làm gì chúng ta phải biết là cổ phiếu chúng ta mua ở đoạn nào chu kỳ của cổ phiếu ta đang ở đâu mẫu hình là mẫu hình gì chất xúc tác ra sao điểm mua như thế nào khi nào bán khi nào cắt lót và cơ cấu doanh nghiệp của sao đó là những cái cái chúng ta cần học trong cái chương trình này và bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần chính của ngày hôm nay ok chưa mọi người sẵn sàng chưa Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi một share và để lại comment ở phần bên dưới. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của tôi thì hãy cho tôi một subscribe và nhớ bấm chuông ở phần bên dưới để lần sau tôi phát bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.